bếp này có mặt bếp được là mặt men nè chống cháy nồi rất là dễ dàng vệ sinh rửa rửa khi mà chúng ta sử dụng á, dầu mỡ nó có bắn ra mặt bếp thì rất là dễ lau chùi linh kiện của nó gồm có nắp khói nè một cặp kiên bếp sử dụng một cặp đầu chia lửa có nắp được làm từ inox nè giúp cho cái đầu chia lửa bằng nhôm này nó bền hơn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 tại vì khi mà các bạn sử dụng bếp các bạn để ý chúng ta sử dụng một bếp những bếp còn lại nó cũng sẽ đều ờ, đánh lửa theo mục đích của bếp nó làm như vậy là để đốt cháy hết cái lượng ga thừa ga rò rỉ trong trường hợp bếp nó bị hư hỏng hoặc là nó bị rò rỉ ga phía bên trong nên bếp này nó sẽ hao pin hơn bếp ga của Việt Nam nhưng mà bù lại thì ờ, bếp nó, nó có những cái que cảm biến nè giúp chúng ta đóng mở ga tự động cũng như là tôi vừa nói là nó giúp cho đốt cháy cái lượng ga thừa nên bếp này nó sẽ an toàn và tiết kiệm ga hơn bếp ga của Việt Nam rất là nhiều trung bình một tháng á, một cái bếp ga như thế này á, nó có thể tiết kiệm cho các bạn từ khoảng 25 cho đến 30 phần trăm cái số tiền chúng ta sử dụng ga so với chúng ta so với khi mà chúng ta sử dụng những loại bếp ga của Việt Nam thông thường theo thực tế thực tế một gia đình của chúng tôi đã sử dụng qua thì một cái bếp ga như thế này một ờ, ngày chúng tôi nấu ăn hai lần dành cho bốn người ăn thì ờ, có thể ờ, sử dụng một bình ga giá khoảng 320 ngàn trong vòng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi rất là tiết kiệm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 ở đây bếp bên trái của tôi vừa mới khóa ga tôi sẽ chức năng khóa ga khi nước cạnh nồi thành công nè tôi sẽ đo cho các bạn xem nhiệt độ của nó đạt đến 285 độ nó khóa ga đây bếp bên phải của tôi cũng mở với khóa ga luôn đây nó đạt đến 280 độ luôn nó khóa ga hai bếp đều đã khóa ga thực hiện cái tính năng khóa ga khi nước cạnh nồi thành công khỏi đà đây để sử dụng nguyên pin sạc này á thì ờ, các bạn kéo hộp pin ở đây ra bếp sử dụng một cặp pin đôi như thế này một cặp pin đại thì hộp pin của nó hình dài và cái kích cái kích cỡ của nó bằng hai cái cục pin đôi như thế này nên một viên pin sạc của tôi sẽ không thể nào mà lắp vừa vào được vì thế để cho phù hợp với hộp pin đó, chúng tôi có kèm theo cho các bạn một cái thanh lò xo như thế này để sử dụng các bạn bẻ hơi cong của đầu một đầu của lò xo lên pin khi giao cho các bạn chúng tôi cũng đã làm dấu sẵn hai đầu dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm dấu cộng nó cực dương nó có một cái lỗ nhỏ như thế này các bạn móc cái lò xo vào cho nó nằm như thế này được nè đó sau đó các bạn lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta hai ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài tương ứng với hai cực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 bếp này nó là dòng bếp cơ bản nó không có những cái chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng cũng không có chức năng hẹn giờ để giúp các bạn có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được thì ờ, nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng thì chúng tôi sẽ bán cái ờ, ổ cắm hẹn giờ này cho các bạn với giá là 80.000 một cái <coughs> để sử dụng á, rất là đơn giản thôi các bạn lấy cục sạc hồi nãy chúng tôi vừa giới thiệu vừa tặng kèm cho các bạn đó các bạn cắm vào cái chui ờ, sạc này thế này sau đó các bạn cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này rồi các bạn cắm vào ổ điện các bạn có thể tăng chỉnh tối đa cho nó hẹn giờ là được 90 phút ở đây tôi sẽ chỉnh một phút thôi để thử chức năng hẹn giờ sau đó tôi bật bục bếp lên các bạn chú ý là bước cuối cùng chúng ta phải lấy pin ra để cho bếp nó không còn nguồn điện nữa khi mà cái uh, thiết bị hẹn giờ này nó hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện bếp sẽ uh, khóa ga các bạn có thể dùng cái thiết bị hẹn giờ này để nấu nướng những món ăn chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó được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 bếp cũng có cái hộp nướng nè hộp nướng này các bạn có thể sử dụng nướng đồ ăn các loại như là thịt hải sản đều được hết không có cần phải nhóm lửa rất là mất thời gian và khói bụi nhưng mà các bạn lưu ý hộp nướng này các bạn khi nướng chúng ta không nên đặt một tảng lớn đồ ăn vào đây chúng ta nên tách các đồ ăn nó nhỏ thôi vừa vặn sắp đều vào cái vị nướng này sau đó chúng ta tưới một ít nước vào cái mâm nướng để khi nướng chúng ta nướng hơi nước nó bốc lên nó làm mềm thực phẩm và dầu mỡ nó có dính ra thì chúng ta cũng dễ dàng vệ sinh chùi rửa hơn nữa